quý vị ngay sát bên với lại khu vực chợ và trường học công viên bệnh viện và siêu thị nha quý vị ở đây thì à, một vị trí ngay trên đường uh, Tôn Ngọc Vân cách à, đường quốc lộ 1A chừng cỡ khoảng hai cây số thôi và rất là gần nha quý vị và ngay sát bên với lại khu vực cầu vượt ngã tư ga cũng như là bến xe ngã tư ga nha quý anh chị căn nhà mình thì cuối đường của đường thống nhất và qua cầu ờ, đường quốc lộ 1A sang khu vực ờ, vị trí ngay ờ, trục đường của đường Tô Ngọc Vân luôn thì ngay rất là gần nhớ quý vị một căn nhà xây mới và thiết kế theo cách tân cổ điển và căn nhà mình thì được gia chủ thiết kế với xây dựng một trệt một lửng và ba tầng lầu và mẫu nhà rất là đẹp và hiện đại nha quý vị một mẫu nhà mới và thiết kế rất là sang trọng nha và căn nhà chúng ta thì được nằm trên con đường thông. Ở đây thì gia đình mình có thể là vừa mua ở và mua để mở văn phòng, làm công ty và kinh doanh về buôn bán hàng online cũng như là mở tiệm nail spa đều được nha quý vị. Ở đây thì à, con đường thông này Đấy, với uh, vị trí con đường của nhà mình thì một con đường khá là lớn. Con đường này thì rộng lên đến khoảng uh, uh, 8 đến 10 mét nha quý vị. Và ngay trước của căn nhà chúng ta thì có một chiếc xe hơi đang đậu ở ngay trước rất là thoải mái luôn nha quý vị. Đi thẳng đường đây ra là đường uh, Thạnh Xuân 22 rồi. Đấy, cách uh, đường Thạnh Xuân 22 chừng cỡ khoảng uh, uh, 100 mét đi bộ mà thôi nhưng quý vị với ờ, vị trí ngay ờ, sát mặt tiền đường và ngay một trục của đường Thạnh Xuân 22 đi vào như quý anh chị. Và căn nhà chúng ta chỉ có chính là hướng Nam phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch nha. Và căn nhà mình thì à, với thiết kế một trệt một lửng và lên đến 3 tầng lầu và nhà xây mới có sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ gia đình mình rồi, mua bán công chứng ngay trong ngày. Và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có giá là 5 tỷ à, uh, 680 triệu đồng thôi và còn thương lượng như quý vị. Một căn nhà với xây dựng uh, thiết kế rất đẹp và có sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ của gia đình mình. Những vị khách hàng chúng ta đang xem và quan tâm đến căn nhà này và đang có nhiều cầu mua ở trên khu vực quận 12 thì à, xem sơ qua được về căn nhà này, cảm thấy phù hợp với lại tài chính gia đình mình thì có thể là nhấc máy và liên hệ về bên cạnh nhà đất bên em để đi xem như quý vị. Và bên ngoài thì à, chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa sắt và được làm bốn cánh. Khu vực ở đây thì à, chúng ta sẽ có một khoảng sân này, khoảng sân nhỏ này quý vị. Khoảng 1 mét nha quý anh chị.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 Lại với à, căn nhà chúng ta thì à, thiết kế theo phong cách tân cổ điển rất là đẹp nha quý vị. Một mẫu nhà cực kỳ là tuyệt vời và nằm trên khu vực vị trí ngay trung tâm. Ngay sát bên khu vực quận Gò Vấp và với những các cái à, khu tiện ích đầy đủ hết nha, ngay sát bên chợ và cũng như là trường học công viên, à, siêu thị và những các cái bách hóa xanh thì à, à, gần căn nhà mình nha quý vị. Bán kính khoảng 300 đến 500 mét thôi thì đầy đủ tất cả những các cái nhu cầu luôn rồi. Và khu vực đường sau cuối của căn nhà chúng ta thì à, sẽ có phòng bếp cũng như là khu vực phòng vệ sinh và có ô khoảng chống trời khu vực đường sau căn nhà mình. Thì ở ngay khu vực cầu thang sẽ được gia chủ thiết kế với một cái tủ âm tường này để trang trí lên những các cái uh, uh, những các cái chai rượu của em theo là những các lãng hoa cũng như là những các cái đồ kỷ niệm nha quý vị. Thì uh, gia đình có thể là trang trí lên khu vực bên trên. Và với khu vực uh, không gian đường sau thì chúng ta sẽ có một cái uh, khoảng bếp để khu vực bàn ăn và cũng như là khu vực để tủ lạnh và gia đình mình có thể là để máy giặt khu vực đằng sau cũng được Đấy, và bên trên thì à, chúng ta sẽ được gia chủ đóng những các cái à, trần thạch cao kết hợp với những hệ thống đèn à, chiếu sáng, những các cái đèn trùm và đèn led nha quý vị. Tủ thì được gia chủ là làm những cái chất liệu gỗ sồi và được sơn lên một màu trắng này quý vị. Rất là đẹp. Và khu vực đằng sau thì chúng ta sẽ có giếng trời cũng như là phòng vệ sinh, khu vực rửa mặt ở bên ngoài. Đấy, với giếng trời để lấy gió và lấy ánh sáng. Căn nhà này thì lấy gió và ánh sáng rất là uh, thoải mái nha quý vị với khoảng giếng trời khá là rộng Đấy, với đường sau thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh Đấy, một căn nhà một mẫu nhà phải nói là quá đẹp và được nằm trên khu vực ngay trung tâm ngay sát bên với lại uh, khu vực quận Gò Vấp luôn và một vị trí phải nói là vô cùng tuyệt vời cho những ai đang có mức tài chính khoảng hơn 5 tỷ đồng và muốn sở hữu ngay căn nhà này với một diện tích là ngang 4m2 và độ dài 16m và giá bán của căn nhà thì à, chỉ với giá là à, 5 tỷ 680 triệu đồng và còn thương lượng nha quý vị. Một mẫu nhà phải nói là quá tuyệt vời rồi. Đấy với xây dựng à, rất đẹp nha. Nhà mình là hai mặt tiền mặt tiền trước và mặt tiền đường sau. Ở đường sau thì à, chủ nhà thiết kế với cửa sổ đường sau này để lấy gió và lấy ánh sáng như quý vị. Ở đây thì chúng ta sẽ có phòng à, khách cũng như là phòng ngủ, phòng làm việc ở bên trên khu vực tầng lửng của căn nhà mình. Và và đường sau thì à, chúng ta sẽ có cái um, uh, giếng trời đường sau và mở cửa sổ đường sau đây thì đang còn một lô, lô đất chưa xây này đấy thì uh, chúng ta tận dụng cái uh, lô đất chưa xây đường sau để mở cửa làm cửa và lấy uh, số cho không gian căn nhà mình một mẫu nhà phải nói là quá đẹp với nằm trên khu vực trung tâm và nhà mới sổ hồng riêng mua bán công chứng ngay trong ngày và điều đặc biệt của ờ, căn nhà này thì ờ, chủ nhà đang rất là cần tiền bán và chủ thở oxy rồi. Thì anh chị khách hàng chúng ta xem cảm thấy quan tâm được đến những cái căn nhà ở bên kênh nhà đất bên em cũng như là căn nhà này. Thì ờ, quý vị có thể là nhấc máy và gọi ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem và sở hữu ngay cho mình căn nhà này. Với bên em thì còn rất là nhiều những cái sản phẩm tốt cũng như là những cái căn nhà đẹp và những cái giá hợp lý được thương lượng trực tiếp với lại chính chủ luôn. Đấy, và khi mua bên kênh nhà đất bên em thì sẽ được giảm giá từ 300 đến 500 triệu đồng. Với những căn nhà quận Gò Vấp cũng như là quận 12. Đấy, với những cái à, sản phẩm cực kỳ là mềm mại yêu thương cho quý vị khách hàng mình mua nha, để ở hoặc là mua để đầu tư. Với những căn nhà này thì à, gia đình mình có ta hay là mua mua ở hoặc là mua để cho thuê cũng được. Tại vì à, vị trí căn nhà mình là quá đẹp và nằm ngay khu vực đường thông, đường lớn và đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh này, mỗi phòng ngủ thì sẽ có một phòng vệ sinh luôn. Đấy, và có ờ, bên trên thì ờ, chúng ta sẽ có đèn chiếu sáng kết hợp với trần thạch cao và kết hợp với những các cái giấy dán tường. Một mẫu nhà phải nói là quá là tuyệt vời. Lại với ờ, thiết kế tân cổ điển khá là đẹp nha quý anh chị. Lại với giá hơn 5 tỷ đồng và nằm ngay sát bên với lại khu trung tâm nha. Đấy, với vị trí phải nói là khá đẹp, đường lớn và đường thông Bên trên đây thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ số 3 và số 4 của căn nhà mình nha quý vị. Đấy, căn nhà này thì ờ, chủ nhà không vào nội thất nhưng mà quý vị khách hàng chúng ta cứ ờ, xem rồi trả giá đi. Đấy thì chủ nhà cảm thấy được cái giá là bán liền cho quý vị liền. Đấy, với căn nhà này thì còn được bớt nhiều nha quý vị. Và nhà mới sổ hồng riêng đầy đủ hết rồi. Anh chị khách hàng chúng ta mua công chứng ngay cũng được hoặc là gia đình mình có thể là à, chậm lại một hai tháng công chứng cũng được nha quý vị Hồi, chú nhà có hỗ trợ cho gia đình mình từ 1 ờ, đến 2 tháng công chứng Vâng, đây thì ờ, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh, có vòi tắm hoa sen và bồn cầu là hàng Limac nha quý vị. Và trên đây thì chúng ta sẽ có cái phòng ngủ số 4 của căn nhà mình. Tiếp theo di chuyển lên khu vực bên trên thì chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau nha.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 rất là nhiều những các cái công năng cho căn nhà này một uh, mẫu nhà tân cổ điển khá là đẹp và hướng nhà mình là hướng uh, uh, nam phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch nha quý vị rất là tuyệt vời và nằm trong khu vực uh, vị trí ngay uh, khu trung tâm nha Đấy, và đường thông đường lớn ở đây thì gia đình mình chúng ta có thể là vừa mua ở và mua kinh doanh để buôn bán thì phải nói là quá tuyệt vời nha quý vị khu dãy nhà lâu